thánh thơ từ thiên đình Bài số năm mươi Thiên đình sẽ duyệt giảng lúc không giờ 29 phút ngày 22 tháng 3 năm 2022 con ơi thiên đền đang thời xét duyệt để xem ai được tuyển chọn vào đời thượng ngưỡng thánh đức thời kỳ xét duyệt sẽ đà xảy ra trong ba năm tới hầm hai khốc liệt hầm ba thảm cảnh hầm bốn đông rạng 25 bắt đầu Thành lập toàn cầu Cho lần sáu chót Để kẻ hung tàn Không thể sống sót Lọt vào thưởng ngương cũng thời gian trên di lặc phật vương bắt đầu hé lộ cho cơ xuống điển hóa hiện kim thân đi khắp toàn cầu hầm sáu dương trần sẽ được mở ra một thời kỳ mới của một chính thể bắt đầu hiểu ra quy luật muôn đời là sống thuận thiên làm theo thiên ý để được trời ban phước lành cho dân cho người tín ngưỡng vào nơi đạo đức tình thương của trời vào năm hăm bảy sàng sảy hết thảy các loài động vật có chứa nọc độc đe dọa cuộc sống loài người thế gian sẽ bị diệt chủng vào năm 28 những loài cỏ cây chứa nhiều độc tố gây hại sức khỏe cuộc sống con người cũng đà tự chết vào năm hăm chiến đất trời đổi thay cỏ cây hoa lá chứa nhiều dinh dưỡng làm cho cuộc sống con người trở nên vui tươi khỏe mạnh dồi dào sinh lực bởi mỗi loài cây sẽ mang dược tính như liều thuộc bộ nuôi sống con người vào năm 30 thời kỳ thanh lọc bước đầu khí quyển chứa nhiều dưỡng khí làm tầng ozone không còn độc tố từ các nhà máy hóa học nguyên tử vũ khí hạt nhân mà thời trước đây đã làm ô nhiễm khí hậu toàn cầu Điển năm ba mốt Tất cả mọi việc sẽ được ổn định tư tưởng con người trở nên ôn hòa động vật cỏ cây được thêm năng lượng từ trên thượng giới giúp cho con người có thêm sinh lực được hưởng thời đại văn minh sản xuất trí tuệ song toàn đem lại nguồn vui cho toàn nhân loại đến năm ba hai con người bắt đầu sống bằng trí lực nguồn vui hòa bền là năng lượng sống trên khắp mọi nơi thế giới ôn hòa trên khắp châu lục không còn phân chia giai cấp nghèo hèn không còn phân chia kẻ thập người cao bởi nền giáo dục bắt đầu rộng khắp từ sự cai quản của Phật Thánh Tiên. ánh sáng của Phật rọi khắp nơi nơi từ học sinh nhỏ tới lớp đại học đều rành Phật Pháp biết sống đạo đức biết sống ôn hòa để không tổn hại đến bất kỳ ai thời đại sắp tới sẽ dần mở ra nhiều điều tốt đẹp khởi từ ba 33 cho đến lăm là thời hoàng tất một bức tranh đẹp của thời thượng ngưỡng con ơi hôm nay ta thôi hé lộ một chút thế thôi để con liệu đường mà sống chân thật thực tỉnh tâm linh để được đến ngày chào đón phật vương con hãy mau mau ghi danh vào cân thánh thơ thiên đền để trời sẽ duyệt chào con